Xin chào ờ, quý vị nhà đầu tư. Thì hôm nay à, nằm trong cái à, chương trình à, chia sẻ về những cái kinh nghiệm, à, những cái kiến thức áp dụng vào trong tích sản cổ phiếu thì tôi sẽ chia sẻ đến quý anh chị về cái hiệu ứng hòn tuyết lăn trong tích sản cổ phiếu để nhận cổ tức. Thì à, trước tiên thì chúng ta hiểu cái hiệu ứng hòn tuyết lăn là gì. Thì về cơ bản là cái à, cái vấn đề này nó xuất phát từ cái quan sát à, của những cái người ở phương Tây thì họ mới có tuyết đúng không ạ những cái nơi mà có tuyết rơi ấy thì khi một cái hòn tuyết ban đầu nó rất là nhỏ thôi nhưng mà họ cứ lăn lăn thì khi đó mỗi lần lăn như thế nó lại thu thập thêm những cái tuyết khác bám vào bám vào và nó lớn rất là nhanh và lớn rất là nhanh rất là to thì à, cái hiệu ứng này à, sau khi người ta quan sát người ta sẽ thấy rằng à cái tỷ lệ phần trăm ấy nó không đổi nó tăng lên nhưng mà khi cái gốc cộng cái lãi nhân lên nhân lên thì nó sẽ tăng rất là nhanh chóng hay uh, trong tài chính thì người ta thường uh, định nghĩa với cái khái niệm đó là lãi suất kép lãi suất kép thì cái hòn tuyết lăn này nó cũng tương tự như vậy tương tự như vậy và đặc biệt một người áp dụng rất là giỏi rất là thành công cái hiệu ứng hòn tuyết lăn này đó chính là nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett. Thì hôm nay sẽ tôi sẽ chia sẻ đến quý vị cụ thể hơn, chi tiết hơn. Vậy thì cái hòn tuyết lăn, cái hiệu ứng này vào những cái cổ phiếu tích sản để ăn cổ tức nó như thế nào. Thì à, để mà đánh giá được thì trước tiên tôi sẽ thực hiện một cái à, thực tế đó là về cái đầu tư một cổ phiếu đi À, cổ phiếu FPT chẳng hạn đầu tư vào ngày đầu tiên của năm 2013 1.000 thôi 1.000 cổ phiếu thì lúc đó giá nó khoảng 36.400 đồng thì à, năm 2013 sẽ mua được 1.000 cổ phiếu đó và năm đó thì cổ tức bằng cổ phiếu thì không có cổ tức bằng tiền là 15% đó tức là chúng ta thu được 1 triệu 500 ngàn đồng thì về cơ bản là cũng có thuế cổ tức nhưng mà về sau này mới có thuế cổ tức cơ Chính vì thế cho để giả định cho đơn giản thì tôi không tính thuế ở cổ tức ở đây. Nếu tính thuế cổ tức thì chúng ta điều chỉnh đi một chút xíu. Nó kết quả nó cũng nhỏ hơn thế này một chút thôi. Đó, thì uh, năm 2013 chưa có thuế cổ tức thì cổ tức như vậy là năm đầu tiên nhận được là 1 triệu 500 ngàn đồng từ cái số vốn bỏ ra đầu tư là 36,4 triệu đầu năm 2013 thì với 1 triệu 500 ngàn đồng này thì nhà đầu tư tái đầu tư tiếp tục vào cái cổ phiếu FPT này thì mua được thêm 35 cổ phiếu mới với giá đâu đó khoảng hơn 40.000 đồng hơn 40.000 đồng thì như vậy cuối năm tổng số là có 1.035 cổ phiếu tiếp theo với năm 2014 thì có hai đợt chia cổ tức thì à, với cái gốc ban đầu chuyển từ cuối 2013 sang là 1.035 cổ phiếu thì nhận được cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ lên đến 25% thì số lượng cổ phiếu nhận được là 259 cổ phiếu. Tiền nhận được 15% thì tương ứng với 1 triệu 553 ngàn đồng. Thì 1 triệu 553 ngàn đồng này thì cũng mua được 35 cổ phiếu, tức là tái đầu tư đấy. Để có hòn tuyết lăng thì phải tái đầu tư liên tục, liên tục. Đó, tức là cổ tức tiền mặt nhận được lại bỏ vào tái đầu tư cái cổ phiếu chính cổ phiếu đó. Thì như vậy cuối năm sẽ có 1.328 cổ phiếu bao gồm 1.035 cổ phiếu từ cuối năm trước đầu năm nay cộng thêm 259 cổ phiếu nhận được từ cổ tức bằng cổ phiếu và 35 cổ phiếu từ việc tái đầu tư cái cổ tức tiền mặt. Đó, thì như vậy là sau chỉ chưa đến 2 năm, nhà đầu tư đã tăng từ 1.000 cổ phiếu lên 1.328 cổ phiếu. À, đó là đợt 1. Vậy đợt 2 à, ờ, với cái số lượng cổ phiếu mới là 1.328 trong năm 2014 thì nhà đầu tư nhận thêm được 10% tiền mặt cổ tức nữa thì tương ứng với nhận được 1 triệu 328 ngàn đồng thì à, tái đầu tư được 24 cổ phiếu thì tương tổng cuối năm 2014 lên đến 1.352 cổ phiếu như vậy sau 2 năm cái số lượng cổ phiếu đã tăng 35,2% so với ban đầu tương tự như thế với năm 2015 cũng hai đợt 2016 cũng hai đợt 2017 cũng hai đợt 2018 cũng hai đợt 2019 hai đợt 2020 2021 2022 và nhà đầu tư cứ liên tục lấy cổ tức để tái đầu tư trực tiếp vào cái cổ phiếu như thế thì cuối cùng đến đến nay cuối năm 2022 nhà đầu tư có tổng cộng khoảng 5.508 cổ phiếu từ một cổ phiếu ban đầu đó và cái cổ tức tiền mặt cả năm 2022 đạt tổng là khoảng độ gần 10 triệu đồng tức là đợt 1 năm 2022 là đạt 4 triệu 491 ngàn đồng đợt 2 đạt 5 triệu 440 ngàn đồng đúng không? như vậy là hơn 9 triệu 931 nghìn đúng không ạ 9 triệu 931 ngàn đồng tiền cổ tức của năm 2022 thì quý vị có thể đấy nhờ vào việc nhận được cổ tức và tái đầu tư nhận được cổ tức cổ phiếu liên tục liên tục nếu mà trường hợp mà những doanh nghiệp mà không trả cổ tức bằng cổ phiếu không sao cả thì khi đó tự nhiên họ sẽ tăng cái cổ tức tiền mặt rất mạnh thôi đó thì cái mấu chốt ở đây là nhận được cổ tức bằng tiền mặt rất nhiều và liên tục tái đầu tư tái đầu tư thì ở trường hợp này của FPT thì họ còn chia cổ phiếu nữa chia cổ phiếu nữa bởi vậy cho nên mang lại cái hiệu quả rất cao cho nhà đầu tư thì có thể thấy là 1.000 cổ phiếu ban đầu đầu tư năm 2013 thì đến cuối 2022 thì đã nhận được tới hơn 9 triệu 9 tiền cổ tức tức là tỷ suất cổ tức cái năm đầu tiên đây này 1 triệu rưỡi chia cho 36,4 triệu thì nó chỉ tương đương mấy khoảng độ 4% thôi thì sau 10 năm thì cái tỷ suất cổ tức này nó lên đến khoảng độ 26 27 28%. Đó, thì có thể thấy rằng nhờ vào cái hiệu ứng liên tục tái đầu tư khiến cho khiến cho cái quy mô tài sản cái giá trị cổ tức của nhà đầu tư vào cái cổ phiếu này nó liên tục tăng một cách rất mạnh mẽ rất nhanh chóng rất nhanh chóng đúng không ạ thì như vậy quý vị có thể thấy rất đơn giản là như thế đó năm 2022 đây vì riêng việc tiền tái đầu tư thôi thì họ cũng đã mua được lên đến gần 120 cổ phiếu. Đấy là tiền cổ tức không thôi đấy. Đúng không ạ? Rồi là nhận thêm cổ phiếu cổ tức bằng cổ phiếu lên đến 900 cổ nữa. Thế như vậy là riêng cái năm 2022 ấy, họ đã nhận được khoảng hơn 1.000 cổ phiếu từ cái việc tái đầu tư cổ tức cũng như nhận cổ phiếu bằng cổ tức. Và từ đó khiến cho cái lượng cổ phiếu đã tăng gấp 5,5 lần sau 10 năm và cổ tức tiền mặt tăng từ 1 ngàn 1 triệu rưỡi lên tới 9 triệu 9 tức là tăng khoảng 6,5 lần 6,6 lần so với ban đầu đó thì qua đó có thể thấy rằng cái việc ứng dụng cái hiệu ứng hòn tuyết lăn này ấy, trong đầu tư cổ phiếu cổ tức rất là thú vị rất là hay thì khi người ta đầu tư được như thế này ấy, thì người ta chỉ quan tâm đến được những cái dòng tiền người ta nhận được trong tương lai như thế nào cái số lượng cổ phiếu người ta gia tăng được trong tương lai như thế nào thì sẽ rất là ổn định và bớt được cái tâm lý cũng như áp lực khi cái thị trường chứng khoán biến động quá mạnh quá mạnh từ đó có thể thu hái được cái thành quả đầu tư một cách lâu dài vậy thì à, cái hiệu ứng nó thú vị là như vậy thì áp dụng vào tích sản cổ phiếu nào có đặc điểm gì để hiệu ứng hòn tuyết lăn nó được phát huy tối đa. Thì trên đây là tôi chia sẻ là những cái cổ phiếu mà trong quá khứ, trong quá khứ họ đã từng đáp ứng rất tốt. Thì chúng ta lấy ví dụ từ quá khứ và chúng ta ứng dụng vào tương lai. Thì những cái cổ phiếu ví dụ như cổ phiếu RI chẳng hạn, nó cũng liên tục cổ trả cổ tức bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu và bằng và bằng cổ phiếu. Đó. Thì cái giá trị tài sản khi đầu tư vào nó thì theo cái hiệu ứng hoàn tuyết lan tăng rất là mạnh thứ hai là cổ phiếu FPT như chúng ta vừa ví dụ thứ ba là cổ phiếu PNG cũng rất tốt thứ tư là cổ phiếu thế giới di động tuy rằng cái cổ phiếu này trả cái tỷ lệ cổ tức có vẻ khá thấp so với thị giá nhưng nó thường xuyên chia cổ phiếu với tỷ lệ 50 đến 100%. Thế thành ra ví dụ như năm trước họ trả 1.000 đồng trên giá cổ phiếu 70.000 chẳng hạn. Thì năm sau họ lại chia 50% cổ phiếu mà họ vẫn trả 1.000 đồng. Thì tức là nó đã gấp rưỡi là cái lượng cổ tức bằng tiền mặt của năm trước rồi đó đúng không ạ hay là cổ phiếu Hòa Phát cũng là một cổ phiếu có cái tỷ suất trả cổ tức để tái đầu tư tạo cái hiệu ứng hoàn tuôn lan rất tốt thứ tiếp theo là cổ phiếu ACB thì uh, những năm gần đây từ năm 2017 16 thì uh, ngân hàng nhà nước không cho phép những cái ngân hàng này trả cổ tức bằng tiền mặt thế thành ra họ không trả nhưng mà sau này khi mà ngân hàng nhà nước cho phép ấy, thì họ lại tiếp tục trả cổ tức bằng tiền mặt rất nhiều rất nhiều thì uh, trước đó thì ACB cũng trả cổ tức bằng cổ phiếu thì cũng gia tăng được cái số lượng cổ phiếu rất nhiều thì sau này khi trả được cổ tức bằng tiền mặt nữa thì cái tiền mặt đó lại đem tái đầu tư vào cổ phiếu ACB đúng không cộng với số lượng cổ phiếu nhận cổ tức thì sẽ làm cho cái quy mô số lượng cổ phiếu của nhà đầu tư tăng lên rất lớn trong tương lai từ đó với mỗi một cổ phiếu nhận được một phần tiền mặt vừa vừa thôi cũng đủ giúp cho nhà đầu tư có một cái dòng tiền rất lớn rất tốt đúng không ạ tiếp theo là cái cổ phiếu nho nhỏ xinh xinh cổ phiếu CAP cho nông sản yên bái thì đây là cổ phiếu chuyên về uh, cái giấy đế giấy vàng mã đấy rồi là à, bột sắn bột sắn tinh bột sắn vân vân và các sản phẩm nông nghiệp khác hay là cổ phiếu phú tài trong quá khứ cũng mang lại vừa chia cổ tức bằng cổ phiếu vừa chia bằng tiền rất tốt hay là cổ phiếu bình minh chẳng hạn thì cổ phiếu bình minh này chia cổ phiếu thì ít hơn nhưng mà nó chia cổ tức bằng tiền mặt rất nhiều và tăng theo thời gian từ đó lấy cái tiền đó tái đầu tư liên tục và mang lại một cái hiệu quả rất cao hay là NTC cũng vậy hay là Đồng Phú hay Phước Hòa hay DHA hay TV2 đều mang lại những cái giá trị rất cao trong cái quá khứ nhờ vào cái hiệu ứng hòn tuyết lan này nếu ứng dụng tốt thì chúng ta sẽ có thể uh, mang lại những cái dòng tiền rất lớn từ cái việc tích sản cổ phiếu thì uh, tôi khái quát lại những cái cổ phiếu có đặc điểm như thế nào thì cái hiệu ứng hòn tuyết lan uh, áp dụng vào nó mới có hiệu quả cao thì thứ nhất là doanh nghiệp phải có lợi thế cạnh tranh mạnh bền vững trong lâu dài thì khi đó thì doanh nghiệp thì mới có thể tăng trưởng và phát triển trong tương lai được và chúng ta mới an tâm để nắm giữ lâu dài đó đấy là thứ nhất thứ hai đó là cổ tức bằng tiền thì phải tương đối cao một chút thì uh, tương đối cao ở đây là bao nhiêu thì nó lại phụ thuộc vào mỗi công ty Ví dụ công ty mà đang còn tăng trưởng rất mạnh thì tỷ lệ cổ tức của họ chỉ cần yêu cầu khoảng độ 2% thôi chẳng hạn. Đó, 2% còn đâu là họ giữ lại để họ tăng trưởng và họ chia cổ phiếu chẳng hạn thì năm sau, ví dụ chia cổ phiếu 50% chẳng hạn thì cái cổ tức vẫn là như cũ thôi thì nó cũng đã tăng gấp rưỡi từ 2% lên 3% rồi và nó cứ thế liên tục 3% lên 4,5 chẳng hạn 4,5 lên 7% lên 10% vân vân đó thì đấy là là cái việc cổ tức bằng tiền phải tương đối cao còn những cái cổ phiếu mà tăng trưởng ít ý, tăng có tăng trưởng nhưng tăng trưởng ít vừa ấy, thì tỷ lệ tiền mặt trả nó phải cao hơn phải cao hơn một chút ví dụ như là hạ ba phần trăm so với giá hoặc 4% so với thị giá đúng không ạ thì từ đó thì khi nhận được cổ tức bằng tiền mặt cao thì cổ tức bằng cổ phiếu nó sẽ ít đi thì hai cái nó cân bằng với nhau nhưng tốt nhất là phải có cổ tức bằng tiền mặt và cái yếu tố thứ ba cần phải chú ý đấy đó là tăng trưởng kết quả kinh doanh và tăng cổ tức của doanh nghiệp phải cao thì chỉ có việc tăng trưởng kết quả kinh doanh cao thì từ đó cái cổ tức trong tương lai của chúng ta nó mới cao nó mới cao khi đó thì cái hiệu ứng hòn tuyết lăn nó mới phát huy tối đa được cái tác dụng trong cái việc đầu tư của nó đó thì trên đây là tôi đã trình bày về những cái việc áp dụng như vậy còn nhiều quý vị nhà đầu tư mong muốn tham khảo vậy thì những cái cổ phiếu nào trong tương lai có thể áp dụng cái vấn đề này thì ví dụ ở trong danh sách này chẳng hạn thì chúng tôi nhận thấy những cái cổ mà không có mà khó còn có thể áp dụng được ví dụ như là CAP chẳng hạn về cái tăng trưởng nó rất hạn chế rồi đúng không? thế thành ra nó khó có thể áp dụng được hay là cổ phiếu uh, liên quan đến cổ phiếu như là TV2 chẳng hạn hoạt động bây giờ của nó thì cũng tương đối khó áp dụng đúng không? hay là Bình Minh thì cũng tương đối khó áp dụng đó còn những cái cổ phiếu mà có thể áp dụng cái này rất tốt trong tương lai thì có thể ví dụ như là FPT cái việc đầu tiên là cái lợi thế cạnh tranh nó ngày càng mạnh vị thế hàng đầu Việt Nam cũng như hàng đầu khu vực Đông Nam Á về cái mảng à, liên quan đến gọi là công nghệ phần mềm thì cái mảng này nó còn tăng trưởng rất mạnh nữa thì do đó là doanh nghiệp có có lợi thế như FPT sẽ có thể duy trì được vị thế thậm chí gia tăng được thị phần của mình trong tương lai rồi là cổ tức bằng tiền của FPT cũng tương đối cao họ trả hơn 2.000 một năm đấy chứ không phải 2.000 đâu ạ à, lần đầu họ trả 1.000 đồng cộng thêm khoảng 15% cổ phiếu lần sau lại 1.000 đồng trên cái 10, trên cái số lượng cổ phiếu mới thì như vậy hàng năm họ trả 2.150 đồng ví dụ giá bây giờ là khoảng độ hơn 70 chẳng hạn như vậy là tỷ suất cổ tức nó khoảng 3% 3% đúng không ạ đấy là tiền mặt thôi còn cổ phiếu nó được 15% đúng không ạ như vậy là năm nào nó cũng có cái sự tăng cổ tức rất tốt đúng không ạ hay là um, về cái tăng trưởng kết quả kinh doanh và cổ tức của nó đó thì như tôi vừa trình bày kết quả kinh doanh có thể một năm tăng từ 18 đến 23 phần trăm một năm còn cái cổ tức của nó nếu trả 15 phần trăm cổ phiếu thì tức là năm sau tăng 15 phần trăm nếu trả 20 phần trăm cổ phiếu như năm 2022 thì năm sau tức là cổ tức tăng 2023 cổ tức cao hơn 2022 là 20 phần trăm đó thì đấy là một cái sự tăng trưởng rất tốt hay là cổ phiếu khác có thể áp dụng ví dụ như PNG chẳng hạn thì uh, ờ, PNG với cái việc là uh, nó trong lâu dài nó vẫn còn cái sự tăng trưởng tốt nhờ vào cái việc tiêu thụ trang sức ở Việt Nam vẫn còn hạn chế và còn tiềm năng để tăng trưởng chẳng hạn đó uh, rồi là nó là một cái doanh nghiệp gần như là có lợi thế cạnh tranh mạnh nhất trong ngành mạnh nhất rồi Đúng không? riêng ở cái mảng thưa, trang sức có thương hiệu thì đâu đó một mình nó chiếm khoảng độ 35 40% thị phần. Còn các cái đối thủ thứ hai, thứ ba đâu đó chỉ được độ 5% độ thị phần độ lại thôi, tức là chỉ bằng 1 phần 5, 1 phần 7 của nó. Đó, cái vị thế rất mạnh. Thì do đó là trong tương lai thì nó sẽ ờ, về cơ bản nó sẽ phát triển khá là bền vững. Tuy vậy thì bất kỳ cổ phiếu nào thì chúng ta cũng cần phải update thường xuyên hàng quý, đúng không ạ? Rồi cổ tức bằng tiền của PNG sau cái năm 2022 làm ăn tốt giữ lại lợi nhuận rất nhiều cộng thêm phát hành thêm cổ phiếu thu được khoảng độ hơn 1.400 tỷ đồng tiền phát hành cổ phiếu thì cái nợ vay của PNG dự kiến cuối 2022 gần như về không gần như về không thì khi đó với cái việc EPS một năm của nó hiện nay là năm 2022 là khoảng độ hơn 7.000 đồng 8.000 đồng thì nó lại còn có thể tăng trưởng tốt nữa thì cái việc trả cố tức của nó sẽ nâng lên rất cao có thể đạt khoảng độ 4.000 đồng chẳng hạn hoặc 4.000 đồng trên giá 100 000 thì như vậy là khoảng 4% hàng năm nó lại còn tăng trưởng nữa đó có thể là nó chia khoảng 23% cổ phiếu chẳng hạn thì năm sau vẫn trả 4 000 thì tức là bản chất cổ tức nó năm sau nó lên đến khoảng hơn 5 000 chẳng hạn thì nó có sự tăng trưởng rất tốt như thế thì khi có cổ tức lại tái đầu tư tiếp vào cái cổ phiếu đó và cổ phiếu đó đúng không ạ thì ví dụ như thế rồi tăng trưởng kết quả kinh doanh như đã nói vẫn còn đấy ví dụ hai cổ phiếu như vậy hay là tiếp theo ví dụ cổ phiếu thế giới di động đấy cái tiềm năng tăng trưởng nó vẫn còn tất nhiên là nó cũng có những cái rủi ro nhất định nhưng mà chúng ta cần phải đánh giá rất là kỹ nó và hàng quý hai quý cả năm chúng ta lại update một lần và từ đó đưa ra những cái đánh giá hay là trong ngân hàng thì chúng tôi rất là yêu thích cái việc hiệu ứng hòn tuyết lăn này đối với cổ phiếu ACB chẳng hạn đúng không? ví dụ như là uh, sau này khi ngân hàng nhà nước cho phép nó trả tiền mặt chẳng hạn thì 2023 nó có thể trả một ngàn đồng trên giá bây giờ chưa đến 20.000 đồng như vậy tỷ suất cổ tức trên 5% mà trong lâu dài thì nó sẽ tăng trưởng được bằng tăng trưởng tín dụng thì tăng trưởng tín dụng ở Việt Nam đối với những ngân hàng như ACB thì nó khoảng từ 12 đến 16% một năm đó thì như vậy cổ tức hàng năm sau nó vẫn có thể tăng trưởng đó thì đấy là những cái chia sẻ đánh giá à, về cái việc à, tích sản cổ phiếu thế nào để cho cái hiệu ứng hòn tuyết lăn nó tốt nhất thì ví dụ ở trường hợp trên này quay lại cái trường hợp FPT ấy, thì cái hiệu ứng hòn tuyết lăn thì nó là bao nhiêu phần trăm ví dụ đối với cái cổ phiếu FPT này ấy, thì quý vị có thể thấy năm 2013 đây với 1.000 cổ phiếu mà trả cổ tức tiền mặt 15% đúng không ạ mua được 35 cổ phiếu tức là hiệu ứng hòn tuyết lăn của nó là lấy 35 cổ phiếu chia cho 1.000 cổ phiếu tức là hiệu ứng của nó là 3,5% à không 3,5% hiệu ứng rất là mạnh 3,5% còn năm 2014 ý, hiệu ứng của nó khủng khiếp hơn rất nhiều chúng ta đây chúng ta lấy 35 cổ cộng 24 cổ đúng không? tức là lên đến 59 cổ phiếu chia cho 1035 tức là hiệu ứng của nó năm 2024 2014 ý, nó lên đến khoảng 6,5 6,6% tương tự như thế hiệu ứng năm 2025 ấy là khi nó mua thêm được 6 16 cổ phiếu đúng không ạ trên 1.350 cổ phiếu thì hiệu ứng nó cũng gần 5% đúng không ạ năm 2016 thì nó mua được thêm là bao nhiêu ạ đây 2016 nó mua được thêm 81 cổ phiếu trên 1.600 cổ phiếu tức là nó được 5% cái hiệu ứng hòn tuyết lăn được 5% thì chủ chúng tôi gọi đây đây là cái hiệu ứng hòn tuyết lăn hay là 2017 chẳng hạn đây 2017 thì họ mua được đầu 91 cổ phiếu trên 1.500 cổ phiếu tức là nó cũng tương đương với khoảng độ gần 5% hay 2018 18 thì họ mua được đâu đó uh, ờ, 127 cổ phiếu đúng không trên 2.300 tức là nó tương đương với khoảng 5, mấy 5% thì cho thấy từ tổng trên này ấy, tổng trên này có thể thấy rằng cái hiệu ứng hòn tuyết lăn ấy, của cái FPT nó khá là cao nó khoảng đâu đó trung bình trung bình nhé trung bình khoảng độ hơn 4 gần 5% một năm phải nói là cao phải nói là cao bình thường những cái cổ phiếu mà đáp ứng được cái cái gọi là hiệu ứng hoàn tuyết lan này nó trên 2% là đã được đánh giá rất cao rồi nhưng với cổ phiếu này nó lên đến 5% 5% thì điều đó được đánh giá rất là cao rất là cao đó à, có những cái cổ phiếu trong tương lai có cái hiệu ứng nó sẽ còn cao hơn FPT rất nhiều nếu quý vị tìm trong cái những cái cổ phiếu top đầu thì cũng có thể lựa chọn ra được những cái cổ phiếu như thế như thế thì trên đây là những cái kiến thức những cái đánh giá về cái ứng dụng hiệu ứng hoàn tuyết lan vào trong tích sản cổ phiếu nhận cổ tức thì uh, chúc quý vị thu được những cái kiến thức hữu ích cho cái quá trình tích sản à, xây dựng lên một cái à, gọi là nguồn thu nhập thụ động tốt hướng đến tự do tài chính cho bản thân và cho gia đình. Xin chào và